Xin chào tất cả anh em Chào bà con Hôm nay tôi à, xin giới thiệu với tất cả anh em cũng như là bà con Một cái à, bí quyết hay còn gọi là một cái lợi thế rất là lớn Áp dụng cho tất cả những anh em, những bà con nào đang đi lắc tài xỉu Đặc biệt là những anh em nào đang làm chủ những cái à, trường gà Chủ những cái sòng tài xỉu Đây nó là một cái lợi thế rất là lớn cho tất cả bà con nó cũng là một cái cách lắc tài xỉu bịp mẹo chơi tài xỉu bịp rất là hiệu quả đó là khi chúng ta mở sóng sới lên chúng ta dùng một cái bộ hột tài xỉu gọi là hột bão hay còn gọi là hột lắc bảo khi chúng ta lắc sử dụng cái bộ hột này thì vì chúng ta là chủ sòng nên sử dụng cái hột này nó rất là hiệu quả thứ nhất là những chén bảo hay còn gọi là chén bão thì chủ sòng và người lắc sẽ được chia đôi tiền cái đấy nó là một lợi thế rất là lớn như trong một ca lắc của tất cả anh em có từ khoảng à, 5 cho đến 6 chén bảo một tiếng một ca lắc một tiếng mà từ từ 5 cho đến 6 chén bảo thì cái số tiền đó là anh em được hưởng rồi bà con được hưởng thì hôm nay tôi xin giới thiệu với tất cả anh em cũng như là bà con cái bộ hột tài xỉu lắc bảo hay còn gọi là hột bão khi sử dụng cái bộ hột này thì hột nó đi rất là đều chén tài chén xỉu không bị lủi hột không bị đâm hột xuống bất kỳ một cái um, hoàn toàn không bị lủi cũng không bị đâm hột nên bà con cũng như là những anh em nào làm chủ sòng thì hoàn toàn yên tâm còn về cái bộ hột này đây bà con với anh em nhìn tôi sẽ để gần màn hình đó về cái bộ hột này thì đã được chúng tôi bo tất cả các cạnh góc để nhằm mục đích là chống âm chống tiếng chống thầy thợ nghe hột riêng về cái bộ hột lắc bảo này thì tôi bao cho tất cả anh em cũng như là bà con hoàn toàn thầy thợ cũng không thể phân biệt được bởi vì chúng tôi làm rất là kỹ rất là đẹp đấy là về thứ nhất à, cái à, hình thức bên ngoài hột thì rất là bóng đẹp bà con nhé đó đó bà con thấy không rất là bóng đẹp và cái thứ hai nữa là tỷ lệ lên bảo nó rất là cao bà con cũng như là anh em nào muốn ờ, có nhu cầu tìm hiểu cũng như muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu lắc bảo này để phục vụ cho chúng ta đi lắc tài xỉu tại tất cả những sòng sới những trường gà thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 41 44 44 hoặc là 0945 244 662 hoặc là bà con với lại anh em cũng có thể là kết bạn Zalo với à, chúng tôi qua số điện thoại này tôi sẽ tư vấn thêm rất nhiều những cái sản phẩm hữu ích cho tất cả bà con đi lắc tài xỉu bây giờ tôi sẽ lắc thử cho bà con xem vài chén và xem cái tỷ lệ lên bảo nó như thế nào nó đạt bao nhiêu phần trăm trung bình chúng ta lắc thì từ khoảng 7 cho đến 10 chén nó sẽ lên một chén bảo đó là tỷ lệ trung bình cũng có thể là khoảng 3 cho đến 4 chén là nó đã lên rồi cũng có thể là khoảng trên 10 chén nhưng mà trung bình một ca lắc của bà con cũng như là anh em thì nó sẽ lên từ 5 cho đến 7 chén bảo còn về phần kiểm nắp chén hột thì tôi sẽ để ở cuối clip để tránh làm mất thời gian của tất cả anh em cũng như bà con bây giờ tôi đang để ba cái mặt lục bão lục này và tôi sẽ lắc cho bà con xem chén trước là bão lục ba con lục xếp sát nhau giống như bị hột kẹt nhưng mà tôi chỉ cần lắc nhẹ một cái là hột nó đi cả ba hột rồi nó xuống một bốn năm số xỉu số 10 và hoàn toàn không bị dắt bất kỳ một con lục nào đó bây giờ nó lên bão ngũ anh em này vừa chén thứ nhất là bão lục tôi để bão lục bây giờ nó về 145 bây giờ lên bão ngũ 3 tháng 5 tiếp tục lắc cho bà con xem vài chén nữa Còn bây giờ nó dừng một chén tài bây giờ lại xuống xỉu số 10 rồi bây giờ nó dừng một chén xỉu nữa xỉu số 9 nữa. bây giờ tài số 11 xuống xỉu số 8 bây giờ là dừng một chén xỉu số 8 nữa 332 bây giờ 346 hột thì đi rất là đều bà con nhé rồi xuống xỉu số 10 145 Và bây giờ lên bảo nhất này chén trước nó là bão ngũ bây giờ qua bão nhất bây giờ là 124 này bây giờ là 665 ba ba năm này một hai bốn bà con với anh em nhìn hột đi rất là đều nhá không bị đâm hột không bị lùi hột ba bốn sáu này hai ba ba một hai à, một năm sáu một hai sáu vẫn là một hai sáu nữa 146 đi duy nhất có một hột thôi bà con thấy hột đi rất là đều và không bị đâm hột không bị lủi hột họ bây giờ lại qua báo tam vừa rồi là bão ngũ này bão nhất bây giờ bão tam bây giờ qua 456 344 115 tiếp tục lại một chén bão nhất nữa vừa rồi tôi cũng lắc ờ, khoảng ờ, mấy chục chén khoảng bốn ờ, hai năm đến 30 chén thì nó lên bốn chén bão bão ngũ bão nhất bão tam và tiếp tục quay về bão nhất Đó, xỉu Đó, tiếp tục xỉu nữa Bây giờ qua tài hột thì đi rất là đều bây giờ tôi sẽ gọi thử đèn cũng như là uh, cục hít và thử nước muối cho bà con để tất cả anh em xem hột thì rất là bóng đẹp này. Đó. dọi đèn này hoàn toàn không có gì hột rất là trong không có chấm có bọng bên trong đây là về phần dĩa Đó. nắp đây nó là cái nắp cống cuộn hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít này. đảm bảo với tất cả bà con cũng như anh em đây nó là những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn không tang 100% bao với tất cả anh em dọi đèn từ nước muối cũng hít hoàn toàn không có gì tiếp tục là tôi thử qua nước muối đây. đó hột nổi hoàn toàn bình thường đúng không ạ để bà con cũng như anh em nào có nhu cầu tìm hiểu và muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu lắc bảo thì à, dùng để lắc cái thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình đây một lần nữa xin cảm ơn tất cả bà con cũng như anh em đã theo dõi clip này